thấy niềm tin lắm em ơi bắt cái gì mà đắp tôi hoài vậy tha tôi đi tha tôi đi tha tôi đi niệm kinh mà niệm kinh thiên linh linh địa linh linh gì thầy đi đâu vậy à thầy đi đi gạ gạ gạch tha tôi đi tha tôi đi bà trời ơi thấy ghê quá nó đánh nó đánh tôi kia trời ơi cứu em vào đây ở đây đừng có đánh cho đừng cứu em cứu em đánh em nó đánh em ở đây loạn rồi trời ơi loạn quá loạn loạn luôn à, chứ loạn quá dừng đánh quen còn đen quay ơi hãy đen quay ơi xe đó lên xe lên xe lên xe lẹ lẹ lẹ lẹ lên xe em cứu anh đây lên xe lên xe rồi đi đi chết mẹ lên luôn xe rồi đi đi đi đi đi đi đi chó này chồng mình xuống sông không Mấy thằng này xuống xe mày em chỉ anh à anh anh vừa nhảy xuống sông cái anh đi thay đồ liền tụi nó không biết anh đâu à, nhảy xuống nhảy xuống đi nhảy xuống đi xuống sông đi xuống sông đi nhảy xuống ừ, ừ. thay đồ đi thay đồ đi Thank you ui, Chào anh nha Ok đây rồi ok đây, Sống trên đời này Phải biết nhân nghĩa gì nhân nghĩa chữ tính chữ lòng khi mà bạn sống chó với ai đó cuộc đời sẽ chơi thấy mẹ bạn ai gì đà phật à, anh gì có đứng nhảy vậy à, à, à hay gì gì đà phật Di Đà kinh... Phật A Di Đà Phật nãy tôi có chửi dài thí chủ Mang đồ kìa em có chửi dài thí chủ ví dụ hai mà cắt đó đủ đó tôi có chửi dài thí chủ thì tôi cảm thấy rất là hối hận tôi sẽ không chửi nữa tôi sẽ không chửi nữa tôi sẽ hứa như vậy tôi sẽ không chửi Ủa má thích dao chém chết mẹ nó luôn trời, trời. Thôi tôi sẽ không chửi nữa, tôi là một người văn minh. Gì vậy? Cái gì vậy? Lái xe, lái xe kỳ vậy? Phải đi, phải đi chặn đường những đứa này. Đi với dưới gì anh ghẹo ai anh ghẹo ai anh ghẹo ai anh ghẹo em nè anh ơi gì ồn ào ở đây tao lá không chào ui ui hà lan hà lan nó liên xa ngay nghe Trời ơi lấy tiền cứ gì vậy Phải Đi ra vô cái luôn đi Liên xa Hà Lan Hà Lan Hà Lan Hà Lan ở giữa luôn thấy không Messi Muốn gồ đồ có gồ đồ luôn